nhạc nào cũng nhảy <laughs> em bài nào hay thì thích thích uh, dance pop pop ballad nói chị ạ nó ờ, sẽ thích pop cây pop uh, ờ, mình hay nghe rock idm mấy ca sĩ yêu thích của hai bạn lê hiếu quang lê ạ tạ quang thắng Hai Anh Tuấn Biren ạ ờ, Adam Levin rồi nói chung là nhiều nhiều chung là nhiều lắm ạ mình chỉ thích Sơn Tùng hôm nay mình sẽ mời các bạn xem MV nhé ok lại chưa ca sĩ tuấn tú đây đây là mv hả mv đây là mv hả nhạc sôi động chứ kiểu đang nhạc dance nghe nói cà mau xa lắm ở cuối cung bản đồ việt nam ngày kiểu nhạc à, không tới nhạc chân ca như này phối hiện đại em ạ không phải nói đâu là rất là cà mau đêm trắng kia khơi chở cà mau áo mới cà mau chứ cà mau ngày đêm không ngớt thấy đâu à cà mau ở đây trời lắc mông luôn Tại tao tao ta, ta, ta nó hát về kiểu Cà Mau như kiểu quê mà nó mặc cái cái cái bộ đồ tởm ra còn cái vòng cổ kiểu fabulous ấy ăn mặc thì như con trai lại kẻ mắt như con gái tao còn đồ dâu nữa Thế sao mày đừng giống như thằng này nhá Không, vâng, thằng Tuấn Tú hồi xưa nó bình thường lắm Thế bây giờ nhìn mày bình thường ấy Không hiểu sao thể quay được cái clip như này ma xưa xuống đẹp hơn Cả măng đường đi không có mà Cái hát mình chán quá anh ạ Em có hay nghe nhạc kiểu này không? Nhạc Quang Lê thì nghe rồi ạ Ừ, cũng kiểu kiểu này đúng không? mệt mệt rồi Cần phải xem hết cái này luôn à? phải xem hết à? Phải xem hết thật à? Em ơi, cho tật đi Nhiều Lâu thế Nhiều suốt Hai bạn đã từng xem cái MV trước hôm nay chưa? Ừ, chưa, mình chưa xem Chưa Chưa Chưa bao giờ luôn Em thì à, xem có xem cái anh Tuấn Tú này rồi nhưng mà xem bài khác không không phải là bài này mình cứ xem những cái tựa đề ở trên mấy cái trang uh, thư giãn ấy mấy nhìn mấy cái thăm của nó mấy cái hình ảnh trước nhưng mà chưa click vào thì thấy chắc là ông Tào Lan em yêu tác rồi em không xem em nhìn nó kinh quá em chẳng muốn xem nữa rồi về à, nhạc thì anh này thấy anh hát cũng được nhưng mà không đặc biệt so với các anh khác nhưng mà phần hình ảnh thì nó rất là kiểu à, dị ấy. quá đặc biệt nhìn nó cứ kiểu bị nửa mùa nhìn nó không ra thể thống gì cả hơi hơi bệnh cái cỡm ta thấy cũng được đấy chứ em mới nhận xét nào MV này đã được cộng đồng mạng chia sẻ khá nhiều trong thời gian qua. Theo bạn, vì sao MV này lại tạo được sự thu hút đến vậy? Xem vì vui ý thế chắc là buồn cười. Kiểu tạm bạn bè vào trôn nhau, mình thấy nghe nhiều. Nó bị bựa, kiểu cảm giác là đi ngược xã hội mà nó kiểu kinh kinh ý. gọi là kiểu lên để dè biểu nhau với nhau dè biểu với nhau ấy cho vui ấy. dân mạng mình thì cảm thấy gì mà lạ dị và đôi khi rất là tào lao ví dụ như chuyện ngày xưa chuyện anh à, lệ rơi thì cái hình ảnh kiểu như thế này thì anh nghĩ là cũng được lan truyền mạng. nhưng anh là đẹp trai anh lệ rơi ờ, nếu những sản phẩm tương tự tiếp tục tiếp tục ra đời thì liệu theo các bạn nó còn giữ chân được người xem nữa không? Không mình nghĩ là không nó bị nhàm chán anh cần phải đổi mới phong cách thì may ra mọi người mới tiếp tục theo dõi anh <laughs> nếu mà cũng vẫn có người nghe thì chắc là vẫn có đối tượng khán giả riêng thì người ta vẫn nghe còn đại chúng thì chắc là sẽ ai nghe em nghĩ là không không như kiểu lệ rơi mà Đấy, đưa ra khoảng 10 bài là thôi là bắt đầu chán đấy thì mình nghĩ là cái gì mà thuộc về giá trị thật ấy, mà tạo được cái giá trị thật mà người ta cảm thấy nó cao hơn một chút thì mới giữ được chứ tào lao chỉ gọi là trào lưu thôi tắt rất nhanh cảm ơn các bạn đã xem video nhấn nút đăng ký để ủng hộ trắng nhé tạm biệt các bạn con muốn làm cầu thủ đá bóng những việc liên quan đến nghệ thuật như là đi giày con chưa biết